À, xin chào các chị các bạn hôm nay sang sẽ ờ, giới thiệu anh chị em mình pha một cái ly cà phê espresso tại nhà tại cơ quan hoặc là khi đi du lịch thì cái máy đây là máy espresso mini đó mini này. dòng này nó gọn gọn hơn các dòng kia là nó được bỏ cái hộp như thế này và cái vỏ như thế này à. anh chị đó. bỏ cái này cầm ly đây cái chén này có chén luôn cầm ly được luôn đây chúng ta sẽ lên đến 8 gram cà phê trong mỗi cái máy nó đều kèm theo cho chúng ta một cái chén nhỏ như thế này cái chén nhỏ này nó nó, nó tương ứng là dưới bảy ờ, cái chén này khi múc cà phê vào chúng ta cố gắng là làm sao cho nó đều cái mặt như này để cái lượng cà phê với lượng nước nó tiếp xúc với nhau nó được tốt nhất tránh nơi nhiều để ít đó, nó sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng cái ly cà phê chúng ta à. chị em dạng anh kích kích cái cái cái cái gai này à, ok quay cái cái cái đế nhựa rút cái đế nhựa thì cái này là là có thể có lấy lấy ra được có thể để bỏ để vào cái ly thủy tinh đó. Đó. đây là, đó. có thể đây là ly thủy tinh được anh chị nhé thì chúng ta cho nước sôi vào ta cho tầm à, nó có hai cái mức nước là trong này nó ghi 60 với 80 ml sáng chế cái mức 70 à, thôi anh chị em muốn à, lỏng hơn ra thì chế 80 kẹo lại tí thì sẽ uống tầm chế à, tầm 60 rồi đó về ép xuống nha tầm 6 cái sẽ dừng lại một, tí khoảng tầm năm bảy giây mục đích dừng lại như thế này để cho cái lượng nước đây nước nó sôi ra nó tiếp xúc với lượng cà phê trong cái đế này để cho nó đậm hơn nó làm cho cà phê giãn nở ra một chút tiếp kia nó tiếp xúc với lượng nước sôi này để cho ép ra nó ngon hơn còn chúng ta ép liên tục cũng được nhưng nó sẽ không ngon bằng chất lượng nó không thấm bằng cái chúng ta dừng này đó bây giờ tiếp tục chúng ta ép thì nó đơn ca lầm ta canh chín thứ 10 là bắt đầu nó nặng này đó giờ anh chị có thể là dùng hai tay mình đè một tí một tầm bốn năm cái đầu thôi bốn lên, bốn năm cái đầu nó sẽ nặng một tí như vậy là chỉ trong vòng thời gian có 5 phút rồi anh chị ở đây mình làm được một ly cà phê Stardesso nè ép máy tại nhà tại cơ quan nè anh chị em thấy không cái bọc kem nó cái ly rất là sánh bị năng à, rất tốt à. đó thì cái này là mình muốn dùng đường dùng đá gì à, sữa thì mình bỏ cho vào là mình đưa một cái ly thủy tinh hoặc là gì đó mình dùng thôi thì hiện đây là à, đây năng lượng nguyên chất thế này rất tốt cho sức khỏe à, một ngày thì chúng ta tầm dùng tầm 3 ly nhiều quá thì cũng không à, tốt nó nóng thứ hai đó là dùng vào buổi sáng cuối dùng sáng đầu dùng buổi chiều đó sau 3 giờ chúng ta không nên dùng nữa hàm lượng caffeine nó cao các bạn uống không quen này gây khó ngủ xin chào và hẹn lại chị cái à, các video tiếp theo sang sẽ review các cái máy à, nhỏ hơn nữa dùng cho gia đình dòng tầm 2 triệu 6 rồi 7 à, 8 triệu mười mấy 20 triệu nó có rất nhiều dòng cà phê anh chị đã dùng chủ quán đó hôm nay sang tạm dừng clip đây anh chị quan tâm mình có những câu hỏi gì thì để lại comment bên dưới để sang sẽ trả lời và có những video tiếp theo để giải đáp đến các bạn chị hoặc là anh chị muốn có những video quay về chủ đề gì mà cà phê thì sang có thể là trong khả năng có thể sang làm được là sang sẽ làm những video để chia sẻ anh chị những kiến thức mà sang biết à, xin chào hẹn gặp lại video tiếp theo